Mọi người mất con ngầm á. Ông tổ dục lộc. Nó sáu năm tám mươi tám. Ừ, mình thở đỉnh Ừ, thở đỉnh Lật mong ơi đây mama tôi tu vào Fafang. Mama. Mama no no. Mama no no. Mm. Mama no no. mama no no. At lâu đây thấp quá. Chụp mama nè. Yeah. Bành. <laughs> Bành. Ôi. tum tum tum ê ê ừ. ê ê mấy con tầm ấy ừ, ờ chúng ba mới đặt bắt đấy ê ê ừ. Mama no no. Mama no no. Tung tung tung. Trong toàn bị cửa Tung tung tung tung ờ, Hai má đóng 27 gì? Chà, 27 tí cột Nó còn còn 27 tí cột Nó còn hai con con rồi xong mà Con Hai con mà Hai con mà Nhanh nha con mà Hai con mà con Con Con cả đây ngồi Bác Đúng công rồi bác Mọi người mất con ngầm á Ông cổ dục lắm Người ăn mới điều 66 năm 86 à. Ừ, thật đẹp ừ, thật đẹp Đâu? E, e, e. Bà mong ơi Bà đạch mà mặt tôi chạy vào phòng Mama Mama no no Mama no no ừ. Mama no no

Ê, ê. No, ừ. no. Mama, no, no. Tung, tung, tung. Tung, tung, tung, tung. Cục. Chà, 27 tỷ cục. Nó còn còn. 27 tỷ cục. Nó còn hai con con mà hai con mở hai con mở nhanh nhanh con mở hai con mở con con dạ, chạy đây ngồi dạ, bác